la Mình tên là Kazu của nhóm Double Wish yeah. Bây giờ mình ở 212B Set ờ, D29 Là Nguyễn Trái à. Ờ, là gần ờ, nhà hàng Ốc Đào đó. Mọi người có biết nhà hàng Ốc Đào không? Yeah. Dạ. À, tại sao mình giảng ở đây à, lần này cũng mình được một công Bảo về món ăn ngon ở thành phố Hồ Chí Minh top 10 quán cơm gà Hội An ngon nhất Sài Gòn hình như là mình chưa ăn cơm gà Hội An cơm gà bình thường là cơm gà trên là cơm gà dừa là ăn rồi nhưng mà như là chưa ăn cơm gà Hội An hấp dẫn nha tại sao là mình trong nhà hàng này á hiện nay là khó đi du lịch đó đúng không Nam em muốn nhỏ hồi An cho nên là lựa chọn táo này chắc chắn là sau khi ăn công gà hồi An thì sẽ nhỏ về hồi An cái đi thôi đi thôi cơm nhà hội ăn rồi Wow, đẹp nhé Con ừ. vàng cứng này, Có 10 ngàn á Và súp này hai loại Súp này là không phải nước súp cay này đây súp nào It's a spicy sauce the chicken sauce for chicken ah chicken sauce for rice and spicy sauce mm. là đây là cơm nhà Hội An là à, cơm nhà bình thường á. khác nhau um, in uh, Ho Chi Minh City it change something for ờ, Kim Minh Chi dạ cái này là ờ, kiểu như là có thay đổi để phù ừ. hợp với Sài Gòn Sài Gòn à? Dạ, Ồ, tức là nếu đi ừ. Hội An thì không phải như thế này Dạ, đúng rồi Ui dạ. Nhiều người Sài Gòn thích cái này Dạ, dạ. dạ. Ừ. Cảm ơn Súp gà ngon đây là cam manh nãy có cho ăn không cơm gì vậy ta cam Việt Nam là bình thường khó à chưa nghe gì hết biết rồi nó, à, suốt này là rất ừ. cái à, cay cay ngọt ngọt. Dạ, yeah, cay này. <laughs> Cái này, cái này có vị nhỉ? hai tàu hũ ờ, với lại một sức hải sản một sức bông heo đúng vậy cái này hả đúng rồi sức bông heo bốn mươi điểm ờ, mới sức hải sản ba mươi lăm bốn chục hai cái tàu hũ hai hai trong hai tim này đều có xương cho nên là khó không phải là ăn ăn tối nhà nhưng mà ngon này thiệt này แบบบินมันติ๊กบินไกลอ่ะแม่งขออ่านเกือบๆกินก้าวไหนดาบแมวนะแก้วนะอืม trước à, nhập là đi đến đó nó là người sai bọn nó tiết kiệm này là mình cũng hiểu rồi các chị em này là rất hiền để dễ chịu con này là hơi hơi kèo không phải không à, tạm có thể là khi não thì mất ờ, nhiều hơn bạn còn cay à trong mình khá khá gì vào bạn xem một hơi à một hơi cái này là tươi một tô có mười ba trứng cua cầm mà là cái xuất nhà này là hết Thuốc là tôi có lòng của thịt gà Chắc chắn là chầm súp này thì ngon tiết cay không ăn được cay tiết cay nồng quá cay quá ngon quá à. em có ăn mà đã ngon biết rồi sự thật rồi nhớ là mình đến ở đây á thì nhỏ về Hội ăn nó đường nhé chắc chịu dân tộc Việt Nam đặc biệt là Hội An Việt Nam là đại nội kiểu Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh nên không nhỏ được à, khi đi Hội An mà miền Trung thì ít có một ngàn cây rồi đúng không cái này là chắc chắn là đại đổi rồi nhưng cái này là ngon sợ cay là ngon bây giờ có nhiều giáo hành thực chất nhiều người Việt Nam cũng thích nhà hành này món hành này chàng chào bố? mà là pin này là bị tắt nè lắp ngon trăm năm nghỉ này là cao rẻ cho nên là nhiều người thích có nhà hàng này được nhiều người yêu thích nha hàng nhiều cá rơi à. ống trầm ống tiệm thích nhà này là mềm tươi thai à, Vịt này là ngon Rồi, thích video này thì hãy like, share, subscribe nha Bye bye